Sáng ra em Chi Chi đang ngắm con mèo nè cô chú. Mấy con mèo hàng xóm á, nó hay đi qua cái vườn của nhà mình lắm ờ, cô chú anh chị. Sáng nay thứ bảy thì Chi Chi chuẩn bị đi học nhảy nè cô chú. Sáng nay đến trường thì à, cô giáo báo tin vui cô chú anh chị là em Chi Chi học nhảy à, học rất là nhanh thuộc bài và nhớ bài nữa cho nên là sang tuần sau Chi Chi sẽ được lên cái lớp lớn hơn cô chú anh chị. Đây là những cái hình ảnh của buổi biểu diễn tuần trước đó cô chú. Sáng nay cô giáo mới gửi nè mọi người. Xin chào bà cô chú ơi. Xin chào bà cô chú. Chị, đứng lại chị nói đàng hoàng với phanh tay lại coi. Xin chào con bà cô chú. Con nói từ từ xin chào. Xin chào mà cô chú ơi sáng nay thứ bảy chi chi à, sáng đã đi học nhảy về rồi nè cô chú bây giờ đang chuẩn bị thay đồ đi chơi hôm nay thì sẽ đi chơi hẹn hò với những cái bạn hàng xóm của chi nè với lại một cái bạn học mà thân rất là thân với chi luôn hai đứa rất là yêu thương nhau luôn nhưng mà chỉ học chung có một năm đầu thôi năm thứ hai thì cái bé đó à, ba mẹ đã chuyển trường tại vì chuyển gần cái trường um, cấp 1 đó để mai mốt xin vô trường cho dễ đó cô chú nhưng mà thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau xong rồi Kim với Tony là làm bạn với à, ba mẹ của cái bạn đó luôn là thỉnh thoảng là dẫn các bạn nhỏ đi gặp chơi nè chị rất là thích chứ làm gì chị mang về cho mẹ hả uh -huh. cảm ơn Câu chị thôi để mẹ mang cho cái giày dơ con đi ơi ơi The girl having any lunch? Cat food. Is that it then? She had a banana, apple, raspberry, strawberry. Well, we might. What we might do is we might ask everybody if they want to go eat at the cookhouse after uh, after we finish them. Oh, chị nói chị đòi chị đòi sơn môi hả? Oh, guess what? Thôi thôi. I got a message. Chị chẳng không chú. Cô chú anh chị ơi, bây giờ cả nhà mình đi nè, hẹn mọi người là một giờ. Thì bây giờ chuẩn bị sẽ đi đến đó là đã đặt vé rồi mọi người đi đến đó sẽ ăn trưa luôn hả chị ha chúc các gì ăn gì rồi nó lấy xong rồi mình nó xong con xong rồi hồi nào vậy ơi trời mẹ còn chưa có sơn môi nữa nè cái môi mẹ đang thui mày mày chỉ đã sơn môi rồi let's go let's go Jen sent a message again saying are we, we still going Chi Chi với bạn chơi bây giờ mệt rồi nè cô chú vô đây nghỉ mệt uống nước nè cô chú ơi có 5 bạn lận nhưng mà ba cái bạn kia thì à, chạy đi chơi rồi ở trong đây giống như là khu à, vui chơi cho trẻ em đó cô chú có quầy cà phê bán à, đồ ăn trưa ăn sáng gì nữa nè cái chị bạn mà mẹ của bé này nè là thấy Kim làm YouTube á thì cũng ờ, đăng ký kênh ủng hộ video nào Kim ra chị đó cũng xem hết á rồi hôm nay gặp chị thì chị nói là chị đang có ý định là là muốn học làm YouTube đó thì Kim cũng có ngỏ lời là nếu như mà chị ờ, muốn làm á thì cái bước đầu có cái gì khó khăn hay là chị chưa có hiểu á thì ờ, mình cũng sẽ chỉ dẫn thì mình chỉ theo những cái gì mà mình biết theo khả năng của mình thôi chứ mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp gì mình cũng có nói với chị như vậy đó cô chú anh chị chị này thì à, lớn hơn Kim một tuổi nhà ở cách nhà Kim khoảng 5 phút lái xe thôi chị rất là vui tính luôn chồng của chị thì hình như là nhỏ hơn chị hai ba tuổi gì đó có nghĩa là nhỏ tuổi hơn mình nữa anh nó cũng rất là vui tính mọi người gặp Tony là hai người sáp vô là nói chuyện râm rã luôn chị vừa mới sinh thêm một em bé nữa bé trai này thì được 4 tháng tuổi nè cô chú anh chị Chi đang đi dạo ở trong rừng thông nè mọi người Nhìn nó đây giống Đà Lạt không các bạn Rất là mát luôn đi vô đây Cái mùi thông á nó thơm thoang thoảng Hồi nãy có cái một cái cây thông nó bị gãy nè mọi người Mình bẻ một nhánh đây, Thơm lắm luôn Chơi Đi chơi về thì à, chiều nay là thứ bảy á cô chú anh chị Cho nên là qua chở hai anh của Chi Chi mình đi dạo ở trong rừng thông này nè đi dạo mát xong rồi đi về ăn chiều rồi sẽ đi về nhà tối nay là hai anh của chi sẽ ngủ lại nhà đó cô chú anh chị thì ngủ tới ờ, ngủ xong rồi ngày mai chủ nhật ở lại chơi tới 5 ờ, giờ chiều mới về cho nên hôm nay ờ, trời nắng nè dẫn các bạn đi ra ngoài đi dạo cái rừng thông ở đây rất là lớn luôn á cô chú ở ngoài đây có cát nè đi thẳng ra ngoài kia là ra tới biển đó mọi người rồi chị đi đâu đây chị đi chơi đi chơi <laughs> đi chơi cà phê đi chơi cà phê hả cà phê một chút nữa nó đi chơi lỡ đầu đi cà phê rồi cô chú nó quen rồi đó dễ sợ thiệt chứ nè các bạn có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi ăn trưa nè các bạn chị thấy đóng cát là nó đi vô liền nè They might offer you a job to stay there. I was only there three weeks and they said we wanted to stay. Three weeks into the three months they wanted me to stay. But it just so happened that I, I never ended up staying there. I went, I went for another job and I also worked very, very hard then. But it wasn't nêm chi nè cô chú ơi chị đòi ngồi lên đây mà rồi chụp hình xong rồi nó đòi lên ngồi thấy cái cây nó đòi lên ờ, chị đòi ngồi lên đây chụp hình này con chú rồi đi theo ba lẹ lên ba đi mất tiêu rồi kìa nó nóng nó không có mặc áo khoác nữa con chú đi vậy đó ủa ủa ủa rồi cái tay đâu vậy giờ đi ra xe đi về cô chú ơi đi về đi ăn trưa cho mấy bạn nhỏ ăn trưa mấy bạn à, đói bụng quá trời luôn này giờ cũng gần một giờ rồi đó mọi người yeah. À. chi nó đi bộ mệt rồi nè cô chú ơi bây giờ đòi anh dẫn nè anh anh ẩm nè anh hai giờ bác anh hai ẩm như vậy đó đi không nổi nữa Bây giờ thì à, cả gia đình Kim sẽ ăn chiều xong rồi mới đi về cô chú anh chị Mấy à, cái bạn nhỏ hôm nay muốn ăn hamburger nè cô chú They don't have um, mình không có ăn ờ, khoai tây chiên mọi người mình ăn xà lách đây có cái ờ, nước sốt cho xà lách này Thank you. Ủa, ủa <laughs> Chị trang điểm cho con dịch luôn hả? đẹp chưa chị chị để nguyên cái bộ trang điểm lên đây nè cô chú đây để coi chị sẽ làm cho ai đây Ow. Trời ơi cái gì mà nó Ý dạ Đây đây đây đây Nãy giờ chị trang điểm cho hai anh rồi đó Cái anh đằng kia kìa Cái anh đằng kia là cái mặt của I'm gonna be back in the hospital again Getting, getting drops in my eyes <laughs> Hey Giờ tới làm cho ba Honey I'm gonna be back in the hospital Getting drops in my eyes again Careful, babe. Careful. Careful. Daddy's eyes. Today was really fighting my rhythm, but luckily Paul finally uh, managed to put the best pieces together. Nani nagong. Uh, well done, sweetheart. Daddy proud of you, babe. Well done, babe. Đó. Chơi <laughs> nó lên kế hoạch đồ gì dữ lắm nha cô yes. chú. Yes. Sao con không làm? Con ăn ăn cho hết đi đây nè. Nó làm sao? <laughs> nó lại nó vẽ là nó vẽ tô son xong rồi nè rồi no, no, that, lên kế hoạch thấy ghê cho cô chú Cái này là don rồi nè Làm xong rồi đó là tích lên nè Làm xong rồi chi nó vẽ cái gì vậy đây là chi Một mình chi hiểu luôn chứ không ai hiểu á cô chú No, but babe, babe, girls don't wear makeup on their ears, they wear it on their face. That's not. So I used it, yeah. I know, but going to hurt Daddy's ears and Daddy Cái mặt giống cái bức... What? Để mà giống vẽ cho anh tô màu á. Ý vậy? À, đài, đài, đài, đài, đài, đài, đài, đài, đài. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video Cả nhà em ờ, hôm nay trộn rộn quá hả mọi người Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Chi Chi nha cô chú anh chị Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Bye bye